cố nhà thơ Bích Khê cố nhà thơ Vũ Hữu Định gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên gia đình nhạc sĩ Tô Hải ông Henry Hà khách sạn Sài Gòn Sofitel công ty Asicook Việt Nam công ty Châu Electronic công ty thép POMINA, tập đoàn Hoa Sen công ty IP Group Việt Nam, trung trung tâm Thúy Nga Paris, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy và các đạo diễn Tất Mỹ Loan, Phạm Hoàng Nam, Đinh Anh Dũng, Đoàn Khoa, nhạc sĩ Vũ Thành An và các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Quốc Dũng, Bảo Trấn, Đức Huy, Đinh Châu, đạo diễn Đặng Nhật Minh, nghệ sĩ ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Kim Cư, nhạc sĩ nhân dân Trần Hiếu, diễn dạ, viên Thanh Thủy, Thành Lộc, Bạch Lý, ca sĩ Ánh Tuyết, Bảo Yến, Elvis Phương, Thanh Tuyền, Ái Vân, Chi Minh Nguyễn, Ngọc Phạm, Quang Lê, Mai Thiên Vân, Kỳ Duyên. Ca sĩ Đức Tuấn, Thu Minh, Quang Linh, Quang Dũng, Hồ Trung Dũng, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Bảo Yến, Ngọc Mai, Xuân Phú, Thủy Tiên, Năm Dòng Kẻ, Tấn Sơn, Cẩm Vân, Trọng Bắc, Đức Ngà nhạc sĩ Từ Công Phụng và gia đình ban giám đốc nhà hát Hòa Bình Bến Thành audio Video công ty và Faco và các phòng trà đồng dao da vàng gia đình chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn các cơ quan thông tấn báo đài các anh chị em phóng viên của thông tấn thông tấn xã Việt Nam báo tuổi trẻ thanh niên Sài Gòn giải phóng, phụ nữ công an Việt Nam Net, Việt Nam Express, lao động, người lao động, tiền phong, dân trí, Kinh TV Les Việt, tạp chí kiến thức ngày nay, tập thể cán bộ ngân hàng Sacombank Lê Đại Hành, hội người cao tuổi và ban điều hành tổ dân phố phường 13, hội đồng họ phạm Việt Nam.